giới thiệu với các bạn là mẫu tăm vua lăm ốc loại dày chuyên dành cho cầu chậm các thước thì à, em đã đo rồi lát nữa em sẽ đưa lên tăng bua này là gọi là tăng bua 200 bởi vì cái lòng trong là 200 lăm ốc thì bình thường còn à, lô côn của nó là lô côn 31 là côn ngoài là 30 này Đấy. côn trong là 1 2 3 khoảng 33 5 ốc thì ờ, vẫn 5 ốc bình thường thôi còn cái g giữa này là g ờ, khoảng g ờ, g110 cái này là chuyên dành cho cầu to đấy siêu dày này cái này là nó khoảng hơn 3 cân cái các bạn nhé. này này, này dày rất là dày rất là nặng dày chuyên nó cầu chậm xe chở hàng chở gạch